Các quý vị trước hết hãy nghe quý Thầy giảng trạch về nghĩa quy y tam bảo. Sau khi chúng ta hiểu biết rõ ràng rồi, chúng ta mới phát nguyện quy y. Vì đối với Phật giáo không phải là một cái sự bắt buộc khiên cưỡng, cái gì chúng ta cũng phải hiểu rồi chúng ta mới thực hành. Như vậy không gọi là mê tín Chúng ta hiểu, chúng ta thấy lợi ích rồi, chúng ta làm thì cái đó là đúng tinh thần của Đạo Phật, không phải là bắt buộc chúng ta phải thực hành, phải tin ngay. Thì trước hết, Thầy xin giải nghĩa về quy y tam bảo để cho toàn thể quý đạo hữu chúng ta hiểu rõ quy y tam bảo là gì. Quy y tam bảo là cái cụm từ tiếng Hán. À, quy tức là quay về hướng về gọi là quy giống như các quý đạo hữu ở đây hướng mặt hướng mắt về phía thầy cũng đang gọi là quy về thầy nghe không? quy tức là hướng về là quay về y có nghĩa là nương tựa là cậy nhờ nghe không y là nương tựa là cậy nhờ nhờ cậy là nương tựa đấy thầy lấy ví dụ giống như là cái dùi à, chuông của thầy đây nếu thầy để nó một mình thế này là nó sẽ đổ nhưng thầy cho nó tựa nó tựa vào đây nghe không thì nó không có đổ đấy nó có chỗ tựa có chỗ nương nghe không thì cái chữ y có nghĩa là nương tựa vậy hai cái từ quy y có nghĩa là quay về hướng về nương tựa nghe không chúng ta hiểu rõ chưa quy y là quay về hướng về nương tựa Đấy. mà hôm nay á, chúng ta sẽ quay về nương tựa vào tam bảo nha tất cả con người chúng ta à, có một cái mong mỏi đó là luôn luôn có chỗ để nương tựa phải không hồi bé chúng ta ở nhà chúng ta nương tựa vào cha vào mẹ con thì cậy nhờ vào cha vào mẹ lúc chúng ta còn bé thơ lớn lên một chút đi học ở trường thì chúng ta nương tựa vào thầy thầy giáo, cô giáo, nhờ sự chỉ dạy của các thầy, các cô. Rồi lớn lên nữa, trưởng thành, chúng ta xây dựng gia đình. Và vâng, con trai thì lấy vợ, con gái thì lấy chồng, thì chúng ta nương tựa vào vợ, vào chồng của mình. Nghe không? Lấy vợ, lấy chồng rồi, sinh con đẻ cái, và nuôi dưỡng con cái trưởng thành đến lúc ấy chúng ta già rồi chúng ta nương tựa vào gì nương tựa vào con đúng không như vậy chúng ta thấy cả cuộc đời chúng ta gần như ai cũng thế thường xuyên phải đi tìm cái chỗ để nương tựa à, vì chúng ta cũng mệt mỏi mà giống như thầy ngồi đây cái ghế này nó cũng phải có cái tựa wow. để cho nó đỡ mỏi có cái chỗ dựa là mình đỡ mỏi mệt wow. mình thấy nó an lành hơn nó khỏe người hơn đấy mình yên tâm hơn thế cho nên cuộc đời chúng ta là tìm cái chỗ nương tựa À, thế bây giờ thì hôm nay tại sao mà Thầy lại hướng dẫn cho các Phật tử nương tựa tam bảo? Nghe không? Đấy, thế thì tam bảo là cái gì? Nhà, tam bảo là gì? Thầy giải thích cái cụm từ tam bảo để cho quý đạo hữu chúng ta hiểu. Tam là ba, tam là ba, vào nhất là một, nhị là hai, tam là ba. Tam là ba, bảo là quý báu. Cái gì quý báu người ta gọi là bảo, vâng Ví dụ cái chuông này nó quý, nó bằng vàng thì gọi là bảo trung, tức là quả chuông quý, nghe không? Hay cái vật gì quý người ta gọi là bảo bối, nghe không? Cái gì mà bí mật quý báu người ta gọi là bảo, bảo bối, <laughs> nghe không? Đấy, như vậy bảo có nghĩa là quý báu. Đấy, chùa Ba Vàng chúng ta có tên là Bảo Quang Tự, là tên tự, nghe không? Thì Bảo Quang là ánh sáng quý báu. À, ánh sáng quý báu là ánh sáng của trí tuệ. Thế thì Tam Bảo tam là ba, bảo là quý báu. Vậy tam bảo là ba cái ngôi vị quý báu. Ba ngôi vị ấy là gì? Cái ngôi thứ nhất là ngôi Phật. Phật bảo hay còn gọi là Phật bảo. Các quý đạo hữu thấy Đức Phật có quý không? Có, đúng không? Đức Phật là tối tôn, tối quý, không ai bằng Phật. Phật có nghĩa là giác ngộ. Đấy, à, tiếng Phạn người ta gọi là bút nghĩa là giác ngộ, là người giác ngộ. Mà Đức Phật là bậc toàn giác, nghĩa là giác ngộ thấu triệt tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian này. Không gì là Phật không biết, không gì là Phật không thấy. Nghe không? Đấy cho gọi là toàn giác. Đức Phật lại đầy đủ tính quý báu, đức hạnh tròn đầy, lòng từ bi thì bao la, không có ai bằng Phật cả. Đức Phật có lòng từ bi bao la với tất cả chúng sinh. Ngài thương xót và cứu giúp tất cả muôn loài chúng sinh. Không chỉ riêng có loài người chúng ta, mà tất cả chúng sinh Đức Phật đều thương xót. Đức Phật là người đã tu A Tăng kỳ kiếp, rèn luyện thân tâm mình, trau dồi đức hạnh, tất cả các công đức đầy đủ, viên mãn và trở thành Phật. Nghe không? tức là cái đầy đủ hay Phật còn gọi là bậc lưỡng túc tôn nghĩa là phúc đức trí tuệ đầy đủ đó Đức Phật là bậc toàn giác và vâng, tất cả mọi cái đều viên mãn ở Phật và cũng có thể gọi Đức Phật là cha lành của tất cả muôn loài chúng sinh đấy Đức Phật là cha lành của tất cả muôn loài chúng sinh lòng từ của Phật là vô biên không có giới hạn không có giới hạn, chỉ thương ai riêng cả, mà thương tất cả muôn loài chúng sinh. Đó. Vậy cho nên ấy, Đức Phật là bậc tối tôn, tối quý mà tất cả chúng ta rất là cần, rất nên nương tựa vào Phật. Đó. Đức Phật là như vậy đấy, rất là tôn quý, tất cả thế gian tôn quý. Đức Phật có 10 cái danh hiệu mà thế gian tôn xưng cho Ngài, đó là Như Lai, vào là ứng cúng là chính biến chi minh hạnh túc là thiền thệ thế gian giải là vô thượng sĩ là điều ngự trượng phu là thiên nhân sư phật thế tôn nghe không đấy mười cái danh hiệu rất cao quý để tôn xưng cho phật à, chúng ta thấy chúng ta rất là may mắn là chúng ta được biết đến phật và chúng ta lại quy kính ngài đây là một cái diễm phúc rất là lớn đối với cuộc đời của mỗi chúng sinh chúng ta đó là cái ngôi vị Phật nha. Cái ngôi vị thứ hai trong Tam Bảo đó là cái ngôi vị Pháp. Pháp là gì? Pháp chính là những lời dạy của Đức Phật mà cụ thể ở đây là Đức Phật Thích Ca, cái thế giới Sa Bà hiện nay của chúng ta. Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Ngài ra đời ở đất nước Ấn Độ và Ấn Độ cổ ngày xưa đó, cách chúng ta đến nay cũng là hơn 2.500 năm rồi, nghe không? và Ngài là sinh ra là con vua, lớn lên, xuất gia, tu hành và chứng thành quả vị Phật. Và Ngài đã à, giao giảng những lời dạy đến với chúng sinh. Những lời dạy đó được gọi là Pháp hay còn gọi là giáo Pháp. Đấy. Và giáo Pháp của Phật hiện nay thì được lưu truyền trong tam tạng kinh điển. Yeah. Đấy, tam tạng kinh điển, cái này gọi là Pháp đấy tam tạng kinh điển của phật thì gồm có tạng kinh tạng luật và tạng luận ba cái này gọi là tam tạng kinh điển đấy, thì là giáo pháp hay gọi là pháp ngôi vị pháp trong đó chứa đầy tất cả những lời dạy quý báu để giúp cho chúng ta biết sống tu dưỡng như thế nào để chúng ta hết đau khổ đạt được giác ngộ giải thoát an vui vinh viễn đó là giáo pháp của Đức Phật hay gọi là Pháp, tức là ngôi thứ hai là ngôi Pháp. Ngôi thứ ba gọi là ngôi Tăng. Tăng là gì? Tăng là đoàn thể những người xuất gia, đệ tử của Phật mà xuất gia cạo tóc và mặc áo của Phật, nhà Phật, đấy như các thầy đây. Đấy, thì gọi là tăng là những người mà lấy lý tưởng của Phật làm lý tưởng của mình và trên thì cầu thành Phật dưới nguyện độ chúng sinh, giữ gìn giới pháp của Phật, tu tập theo lời Phật dạy và hoàng truyền giáo pháp đến chúng sinh. Đấy gọi là tăng và gọi là tăng đoàn. Thì cái chữ tăng á, nghĩa là một đoàn thể những người xuất gia tu hành hòa hợp thanh tịnh. Đó. Thì trong luật thì có thể chi chi tiết một chút, ví dụ bốn vị tỳ kheo thì gọi là một tăng. À, nhưng cái đấy là cái phần chi tiết nhưng thầy nói chung ở đây là những người xuất gia à, đệ tử của phật giữ giới của phật thực hành lời dạy của phật với lý tưởng như đức phật à, trên cầu thành phật dưới nguyện độ chúng sinh đó gọi là tăng thì chư tăng cũng là những người rất cao quý những bậc chân tu thật sự là cao quý thưa với các quý đạo hữu wow. có thể nói chư tăng giống như là những bông sen à, trong cái đầm sen giữa mùa hè oi ả, à, chúng ta thấy những bông sen ấy tỏa hương thơm rất là mát dịu cho chúng ta, làm thanh khiết tâm hồn chúng ta. Cái cuộc đời ngũ trược ác thế này, chúng sinh đầy dẫy tất cả những cái bụi nhơ vào tâm hồn lấm lem tham sân si ganh ghét đầy dẫy nhưng những vị tu sĩ chư tăng đó xuất gia đệ tử của phật thì đi trên con đường gì ly tham ly sân ly si từ bỏ tham sân si vào đấy đấy đúng thật sự là những cái rất cao quý cho nên thầy nói là chư tăng là những người mà bỏ được những cái khó bỏ làm những cái việc khó làm vào đi xuất gia phải bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh em ai đã có gia đình thì phải bỏ vợ bỏ con bỏ chồng bỏ con mới đi xuất gia được những cái đó là những cái rất khó bỏ bỏ nhà cửa tài sản bỏ công danh sự nghiệp ở đời mới đi xuất gia được. Đại chúng thấy không? Rất là khó. Người tại gia chúng ta Thầy nói là chỉ cần bỏ điếu thuốc thôi cũng khó rồi, có phải không? Đấy, Thầy vẫn nói vui đấy. Có câu rằng là nhớ ai như nhớ thuốc lào mà đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Mà người tại gia chúng ta bỏ cái điếu thuốc cũng đã rất khó. Wow, vâng, cái làn khói thuốc nó mỏng như vậy nhưng mà nó vẫn trói chân chúng ta, chúng ta cũng chưa bỏ được, không dứt ra được. Đấy, thế mà ở đây người đi xuất gia thì bắt buộc phải bỏ tất cả những cái thú vui của người người tại gia là chúng ta phải là người xuất gia phải bỏ. Đấy là bỏ những cái khó bỏ. Đúng không? Rồi vào chùa theo thầy học đạo thì phải sao? Phải thức khuya, phải dậy sớm, ăn cơm thì tương trao chay lạt, nghe không? Đấy, chứ cũng không có cái mùi vị mặn mà gì. Đó. Thế rồi phải học kinh, học kệ, thực hành giới luật. Đấy. Phật tử tại gia thì chỉ giữ năm giới, nhưng đi xuất gia mà làm sa di bây giờ phải thọ 10 giới, rồi đến tỳ kheo phải thọ 250 giới, tỳ kheo đi phải thọ 348 giới, phải giữ gìn rất là nghiêm túc. Như vậy chúng ta thấy khó không? Rất là khó. Thế rồi đi xuất gia, tu hành thì cũng không có lương bổng gì cả nghe không? sống nhờ bằng cái sự sự chu cấp của quý phật tử của các đạo hữu đấy chứ không có lương không ai cho lương cả nghe không? mà sống thì ăn rất là đơn giản thôi wow. như chư tăng tỳ kheo ở chùa mình thì ngày ăn một bữa thôi nghe không? chứ không có nhiều đấy y áo thì cũng thế gọi là ba cái y áo thôi không có gì nhiều rách thì mới được thay không nhiều tài sản của người xuất gia không có gì ba y và cái bình bát là tài sản chính và lớn nhất đấy không có gì cả đó thế cho nên các các đạo hữu thấy người xuất gia chân thật như vậy thì có cao quý không các quý đạo hữu rất cao quý cho nên ấy, xứng đáng gọi là tăng bảo đúng không đấy gọi là bảo là chỗ đấy đấy chứ tăng mới chân thật chứ tăng mà chân tu như vậy rất là quý vào chứ tăng một đời tu hành phụng sự chúng sinh vào đi làm thì không có lương vào vì lấy sự tu hành lấy công đức để mà làm lương <laughs> nghe không? lấy công đức phước báo làm lương chứ không có lương như chúng ta đấy một đời mà lấy hy sinh lấy phụng sự là chính cho nên chư tăng phải phụng sự chúng sinh đã tu hành cho mình và phải phụng sự chúng sinh thì chúng ta thấy những con người như thế thật là cao quý rất là vô tư wow. lấy tất cả chúng sinh là cha mẹ là anh em quyến thuộc của mình không còn cái gì là riêng tư cho mình nữa cái đó mới đúng nghĩa của chư tăng đấy cho nên ấy, chư tăng cũng được gọi là tăng bảo như vậy chúng ta đã thấy đức phật thật là cao quý giáo pháp những lời dạy của đức phật thật là cao quý và chư tăng những đệ tử xuất gia chân chính của phật thật là cao quý ba ngôi vị này cao quý như thế cho nên gọi là tam bảo nghe không à, tam bảo Vậy thì Tam Bảo có những cái công năng gì mà hôm nay chúng ta lại quay về nương tựa? Thưa quý đạo hữu, chính Tam Bảo Thầy nói giống như là một cái Tam Bảo cũng giống như cái kiềng ba chân ấy, rất vững chãi. Chúng ta nương tựa Tam Bảo, chúng ta không có sợ đổ vỡ. Nghe không? Tam Bảo là vững chãi, Tam Bảo cũng là hài đào cho tất cả chúng sinh nương về. Vì trong Tam Bảo có đầy đủ tất cả những cái giá trị để giúp chúng sinh được giác ngộ, đi đến giải thoát luân hồi sinh tử, muôn đời, vĩnh kiếp được an lạc. Đó là giá trị của Tam Bảo. Tam Bảo có công năng bảo hộ cho chúng sinh, là ruộng phước điền và bậc nhất cho tất cả chúng sinh, là chỗ cứu độ cho tất cả chúng sinh. Không có một ai có thể thay thế được Tam Bảo. Cho nên Tam Bảo vô cùng cao quý, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ quay về nương tựa vào Tam Bảo, một cái chỗ nương tựa vững chắc nhất, nghe không? Chứ còn chúng ta thấy những cái nương tựa mà chúng ta chọn trong đời đâu có chắc. Nương tựa cha mẹ thì cha mẹ không sống đời với mình, cũng có ngày cha mẹ phải ra đi. Nương tựa thầy cô thì thầy cô cũng đâu có dõi theo mình suốt cả cuộc đời được. À, nương tựa vào vợ, vào chồng, vợ chồng cũng không chắc đã là người cho mình nương tựa được ổn thỏa. Có phải không? Có khi người ta thay lòng đổi dạ, rồi nương tựa vào con cũng đã chắc đâu. Vào chắc gì con mình đã hiếu thảo, chắc gì con mình đã thương mình khi mình già yếu, mình bệnh tật, đều là không chắc các quý này hữu ạ. Duy chỉ có Tam Bảo là thật sự từ cái đức của Phật buông xuống, thương xót tất cả muôn loài chúng sinh. Lòng từ bi của chư Phật chư Bồ Tát là vĩnh hằng, là không bao giờ dứt, không bao giờ dừng, là vô biên. Và chư Tăng là những người học theo hạnh của Phật cũng vậy, đang ngày ngày trưởng dưỡng tâm đức của mình vào cho rộng lớn như vậy. Cho nên Tam Bảo chính thực là chỗ dựa vững chắc nhất cho tất cả chúng sinh. Các quý đạo hữu có nhất trí như thế không? Yeah. Đấy, khi ta thấy Tam Bảo cao quý như vậy rồi á, thì chúng ta nên quay về xin được nương tựa vào Tam Bảo. Từ ngày hôm nay con xin được quay về nương tựa vào Tam Bảo. Đó chính là cái ý nghĩa của lễ quy. Các Phật tử rõ chưa? Các đạo hữu rõ chưa? Nha. Thế thì kính thưa đại chúng, Tam Bảo Thầy đã giải thích cho đại chúng hiểu sơ qua, nhưng về mặt lý sâu sắc hơn thì ngay trong tâm của mỗi chúng ta cũng có tam bảo. Ngay trong tâm của chúng ta cũng có tam bảo. Cho nên chúng ta bên ngoài quy Phật, quy Pháp, quy Tăng như vậy mà chúng ta cũng có thể quay về quy y ở ngay tự tâm mình, gọi là tự quy y. Các quý đạo hữu nhé, ở nơi tâm chúng ta có tam bảo là thế nào? Ở nơi tâm chúng ta cái tính giác biết sáng suốt đó à, cái tính giác biết sáng suốt này và thì tất cả chúng sinh không kể chỉ có loài người đâu đều có cái tính giác biết sáng suốt này cái tính giác biết sáng suốt này nó như gương nó rất sáng mà cái đó gọi là phật bảo nhé con kiến cái sâu nó cũng có cái tính giác biết này phải không nó cũng biết đói, biết khát, biết sợ, nó cũng biết chạy nhảy, à, biết uh, vui buồn chứ, biết đấy. Wow. Đấy, cái biết đó đó, cái tính giác đó là Phật đấy. Đó. Cái ấy ờ, thì tất cả loài chúng sinh hữu tình đều có như nhau, không khác đâu. Đó. Cái tính đó, nó như vậy đó. Đấy, cái tính đó gọi là là Phật trong tâm chúng ta thứ hai ở à, trong tâm chúng ta bản chất chúng ta trong tâm nó có cái tính công bằng chính trực và mình gọi là lương tâm đó <laughs> thầy gọi dễ hiểu cái, cái ông quan tòa trong tâm mình ông lương tâm đấy cái tính ngay chính trong tâm mình đấy nha đó gọi là pháp bảo là pháp trong tâm chúng ta đấy khi chúng ta làm một điều gì sai quấy lỗi lầm thì tự cái ông quan tòa cái ông ngay chính trong này ông lên án mình chúng ta làm điều tội lỗi là tối về ông quan tòa này ông ở trong đây ông ông xét mình ông phán mình nghe không đó thì đấy cái ông đấy là pháp đế đức phật cũng thế cũng từ cái ngay tâm ngay chính này mà thuyết ra tam tạng kinh điển đấy thưa đại chúng tam tạng kinh điển đó cho nên chúng ta nếu biết quay về cái tính bình đẳng tính chính trực của mình ngay chính của mình thì đấy là chúng ta đang quay về giáo pháp của Phật, nương tựa vào Pháp đấy. Pháp của Phật tự tâm đấy. Thế và trong tâm chúng ta, bản thể của tâm chúng ta là trong sạch, là thanh tịnh. Thưa đại chúng, ngạo là thanh tịnh. Bản chất của tâm chúng ta là trong sạch. Nhưng vì chúng ta vô minh, khởi các tâm tham sân si, khuấy đục tâm mình lên, cho nên nó ô nhiễm. Thế thôi, chứ còn bản chất của chúng ta là trong sạch. Cũng giống như thế, nước cũng vậy, nước bản chất là trong sạch. Nhưng vì chúng ta bỏ bùn, bỏ đất vào cho nên trở thành gọi là nước bẩn. Chứ còn nước thực chất là sạch, là trong sạch. Thì tâm chúng ta cũng thế, cái tâm bản thể của chúng ta là trong sạch, là thanh tịnh. Thì cái chất thanh tịnh ấy gọi là tăng trong tâm chúng ta đấy, là tăng bảo trong tâm của chúng ta đấy. Cho nên chư Tăng cũng thế, chư Tăng mà không tu tập hướng tới sự thanh tịnh thì chưa đúng nghĩa của chư Tăng đó chưa đúng nghĩa chưa tăng vậy thì chúng ta thấy ừ, tam bảo bên ngoài là các đức phật các bồ tát là giáo pháp của chư phật và các vị tăng nghe không tam bảo trong tự tâm của chúng ta là cái tính giác biết sáng suốt của chúng ta là tính ngay thẳng chính trực của chúng ta là tính thanh tịnh ở trong tâm chúng ta đại chúng rõ chưa đó đấy gọi là tam bảo tự tâm Thế thì chúng ta không những quy y nương tựa tam bảo bên ngoài mà phải biết quay về nương tựa tam bảo ở tự tâm chúng ta nữa. Và tam bảo ở tự tâm chúng ta thì chúng ta đi đâu tam bảo cũng có mặt hết. Nghe không? Nếu chúng ta biết lấy tam bảo tự tâm ra để chứng minh công đức cho mình thì cũng thế, rất là quý báu. Đấy. Thì Thầy giải thích rõ thêm để các quý đạo hữu hiểu thế nào là tam bảo bên ngoài và thế nào là tam bảo ở trong tâm của chúng ta